Thực ra tôi chưa thể rời MU vì một trong những lý do là chưa ai có thể thay thế được tôi. Thế theo anh giờ ai có khả năng thay thế được anh ở Âu Trafford? Chắc chắn đó sẽ là Đinh Xuân Việt. Bây giờ tôi có thể yên tâm nếu trong trường hợp tôi về Di An. Đinh Xuân Việt về MU điều này là quá tuyệt vời. Tôi sẽ xem lại băng hình của Đinh Xuân Việt để học cách phát bóng nghệ thuật. Ờ anh Di Đan anh đánh giá thế nào về huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ? Ờ tôi có cái điểm mà tôi nhắc ở đây là, là huấn luyện viên cá tính như tôi và huấn luyện viên Văn Sĩ. Đều là huấn luyện viên giỏi cả, đều viết lên những câu chuyện rất lịch sử. Hiện tại chúng tôi Di An cũng đang gặp khủng hoảng. Rất may khi xem Nam Định Đá chúng tôi tự tìm được cái cái niềm tin và cái chiến thuật tắc kè hoa với sơ đồ 910 của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ chắc chắn tôi sẽ áp dụng cho Gian. Và tôi tin với cái chiến thuật áp dụng này chúng tôi sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Và viết lên những trang lịch sử như Nam Định và và hiện tại chúng tôi cũng đang đề xuất với ông BZ của Gian là sẽ mua Thế Vương và Xuân Quyết chứ không phải Neymar hay Mbappe gì cả. Đó là những thứ mà tôi đang cần. Hiện tại tôi vừa bị tốt sa thải vẫn đang cay lắm. Rõ ràng là tôi chả sai gì cả, nhưng hôm qua tôi xem Nam Định các bạn đá phản công ban bật mới thấu hiểu. Nó sa thải tôi là đúng nhưng cay, nhưng phải kết một câu như này tôi phải học huấn luyện viên văn sĩ. Xây dựng triết lý hay và có một lượng cổ động viên tuyệt vời ông mặt trời.